Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay Anh ơi anh à Anh có bùa gì mà lại làm em yêu vậy Baby baby